Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh à, Hôm nay tôi lại giới thiệu ừ, tiếp với các bạn một à, sản phẩm nữa của công ty à, bất động sản Việt Long Ngôi nhà nằm tại khu Vân Trì, Bắc Từ Liêm Hiện tại là tôi đang đứng ở trước ngõ của nhà đây Các bạn có thể quan sát ngõ trước nhà rất là rộng à, Rộng 4 mét nhé các bạn nhé Phía ngoài cái chính là ngõ trục chính đấy Đây là phần ngõ trước nhà của chúng ta và tiếp theo là chúng à, tôi sẽ à, giới thiệu với các bạn về phần à, thông tin của ngôi nhà ngôi nhà có diện tích là 38 mét vuông sổ đỏ xây 4 tầng và hiện tại đang được chúng tôi chào bán với giá là 2 tỷ 980 triệu đồng đây là chính là phần mặt tiền của tầng 1 ngôi nhà đây chúng ta có thể quan sát phần mặt tiền của tầng 1 ngôi nhà thì đều được chúng tôi ốp từ đá granite hết rồi các bạn có thể quan sát và tiếp theo là chính là phần cửa của ngôi nhà thì tất cả cửa của chúng tôi đều được làm từ cửa hai lớp bên ngoài là một lớp cửa uh, kéo làm từ chất liệu inox và bên trong là một lớp cửa gỗ ba lô kính làm từ gỗ trò và tiếp theo đây chính là phần mặt tiền phía bên trên của chúng ta để rồi chúng tôi ốp uh, giả cột và làm uh, cửa rất là rộng ra phía bên ngoài đây chúng ta cùng quan sát lại một lần nữa và tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn vào bên trong tầng 1 của ngôi nhà ở phía bên trong tầng 1 của ngôi nhà thì hiện tại đang được chúng tôi ờ, thiết kế là có một phòng khách và một ờ, phòng bếp rộng không gian ờ, tôi đang quay cho các bạn đây chính là không gian của phòng khách chúng ta à, phòng khách chúng ta này là được có trang trí phào chỉ dày ờ, dẫn thường bên trên có hệ thống trần thạch cao và đèn nét phía bên kia là có thêm một cái cửa sổ nhỏ nữa và đây là chính là phần ờ, cửa vào chúng ta đây là phần trang trí phía bên cạnh đây chúng ta cảm ra lại toàn bộ không gian của phòng khách tiếp theo là phần ờ, không gian của ờ, phòng bếp và phòng ăn đây chính là không gian của dàn bếp đây phía bên trên này có tủ bếp ờ, được làm từ gỗ xôi nga và phần mặt bếp thì được chúng tôi làm từ đá đen đá tự nhiên và có thêm một lớp kính trang trí rất là đẹp rồi đây phía bên này chúng ta có thêm một cái cửa thoáng để ra phía lưu không phía đằng sau và tiếp theo là tầng 1 có cũng thêm một cái nhà vệ sinh phủ nữa đây chúng ta có thể quan sát có một cái bồn cầu ở trong và hệ thống máy bơm để bơm ờ, nước lên tét nước của ờ, ngôi nhà tiếp theo là về phần ờ, cầu thang thì uh, như chúng ta có thể quan sát ở đây thì cầu thang mặt bậc được chúng tôi làm từ đá đen và cổ bậc được làm từ đá trắng đều làm từ đá tự nhiên về phần uh, tây vị thì sẽ được là làm từ gỗ trò và xong là xong inox và tiếp theo đây chính là phần uh, thanh trang trí là được làm từ gỗ công nghiệp tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn đi lên uh, trên tầng 2 trên tầng 2 của ngôi nhà hiện tại là chúng tôi đang à, chia làm hai phòng ngủ rộng và một nhà vệ sinh đây là không gian của phòng ngủ của cạnh cầu thang đây tất cả sàn thì được chúng tôi ốp gỗ hết rồi bên này có một cửa sổ lưu không và ô chờ điều hòa bên trên là hệ thống trần thạch cao theo là chính chúng ta đi sang phòng ngủ phía bên sườn đây là phòng ngủ phía bên ngoài quay ra phía mặt tiền đây chúng ta quan sát cũng bao gồm hệ thống ờ, trần thạch cao hệ thống chiếu sáng cửa sổ và đầu chờ điều hòa dây cắp mạng về phần cửa sổ này như chúng ta có thể quan sát là bên trong chúng tôi ờ, làm từ sắt phun sơn tĩnh điện và bên ngoài là một lớp cửa nhựa nói thép cách ôm rất là tốt phía bên này là chính là cửa thông phòng của ngôi nhà được làm từ cánh ờ, trò và khuôn đều là trò hết tiếp theo là chúng ta đi sang ờ, phòng vệ sinh của tầng 2 ờ, đều được chúng tôi ốp gạch trang trí hết rồi đây là cửa thoáng này đây là sen cây hệ thống lavabo bệt lên khối ở bên trên này có đầu chờ khỏi bình nóng lạnh nhé các bạn nhé đây là phần hành lang Tiếp theo là chúng ta sẽ lên tầng 3 để tham quan Về không gian của tầng 3 thì cũng thiết kế giống với cái tầng 2 này thôi Cũng bao gồm một phòng ờ, vệ sinh ở giữa và hai phòng phòng ngủ ở hai bên Đây là phòng ngủ đầu tiên của chúng ta ở bên trên này chúng ta nát gạch các bạn nhé đây cũng có cửa thoáng trần thạch cao và hệ thống chiếu sáng đây là cửa thông phòng này đây là phần à, nhìn ra cầu thang đều có cửa thoáng hết các bạn nhé tiếp theo là chính là phòng ngủ phía bên ăn sườn đây trong ngủ cũng tương đối là rộng chúng ta cái ờ, giường tủ và bộ ờ, bàn ghế làm việc được đây là phần ờ, nhà vệ sinh tiếp theo là chúng ta sẽ lên tầng 4 của ngôi nhà trên tầng 4 của ngôi nhà thì hiện tại được chúng tôi thiết kế có một phòng ngủ hoặc là một phòng thờ nếu các tùy ý sử dụng của các bạn và một uh, sân phơi đây phía bên này chính là sân phơi xung quanh dân cư rất là đông giao thông thì tiện lợi ngõ rộng rãi và bên này là ờ, phần ờ, chúng ta để đặt máy giặt đây và đây là chính là phòng thờ và phòng 4 hướng ra bên ngoài và vâng, quan sát lại cái phần tương phơi nhé đây chúng ta quan sát rất là rộng bên trên này có một cái ờ, ô chờ để lên ờ, tầng mái đây tôi xin nhắc lại một lần nữa về thông tin của ngôi nhà ngôi nhà có diện tích là 38 mét vuông xây 4 tầng và nằm ở ngay vị trí Vân Trì quận Bắc Từ Liêm ngôi nhà đang được chúng tôi chào bán với giá là 2 tỷ 980 triệu đồng giá có thương lượng và có bao thuế phí sang tên hỗ trợ ngân hàng ngoài ra khu vực này thì chúng tôi còn xây dựng ở bên ờ, Nguyễn Xá hoặc là Phương Canh Xuân Phương nếu các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên video hoặc là đăng ký kênh để được nhận thông báo thường xuyên hơn xin cảm ơn và hẹn gặp lại